lạn bỗng phát hiện mình không đi tiếp được nữa giống như bị một thứ gì đó kéo lại vậy anh quay đầu lại nhìn một thi thể với da mặt thối rửa thình lình xuất hiện trước mặt anh hai tay anh ta bị dây thừng trói lại phía sau anh ta lại còn có vài thi thể khác đang nổi lơ lửng trong nước người đàn ông sợ thót tim suýt chút nhập bọn với họ qua dò hỏi đặc vụ của csi đã biết được người lặn khi nãy là một đôi vợ chồng mới cưới họ đi lặn là để có được một tuần trăng mật khó quên giờ xem ra họ đã đạt được mong đợi rồi đấy sau đó thợ lặn chuyên nghiệp được cử xuống kiểm tra Phát hiện trên dây thừng có tổng cộng 5 thi thể, và đều là đàn ông. Họ vớt từng thi thể đó lên thuyền. Pháp y phát hiện các nạn nhân trên tay có đầy vết chai, hơn nữa dưới chân đều mang giày đế bằng. Đặc vụ đoán rằng những người này có lẽ đều là thủy thủ dầm mưa dãi nắng, trong lúc tiến hành bọc thi thể cuối cùng. Đặc vụ phát hiện đầu dây thừng còn có một nút thắt khác, hơn nữa bên trên còn có da người sót lại. Có lẽ đây là da của một người nào đó lúc tuột khỏi dây chói để lại, cũng có thể nói dưới nước ít nhất vẫn còn một thi thể nữa. Thợ lặn chuyên nghiệp lại xuống nước tìm kiếm, Quả nhiên họ lại phát hiện một thi thể nam giới bên trên mỏ neo dưới đáy biển. Trong nhà xác, pháp y lần lượt tiến hành khám nghiệm tử thi từng người một, cô phát hiện phổi của họ toàn là nước. Điều này chứng tỏ họ bị ném xuống nước khi còn sống. Dựa vào manh mối trước mắt, đội trưởng đoán những thủy thủ này đã gặp phải cướp biển lúc ra khơi. Bọn cướp đã trói họ lại với nhau, để họ lần lượt nối đuôi nhau cùng mỏ neo chìm xuống đáy biển. Dựa vào mức độ thối rửa của thi thể có thể đoán ra, thời gian tử vong của họ rơi vào khoảng 5-6 ngày trước. Pháp y đã phát hiện một miếng băng cá nhân chống nước trên cánh tay của một thi thể. Biết đâu nó có thể giúp đặc vụ tìm ra thân phận của nạn nhân. Qua kiểm tra kỹ lưỡng, họ phát hiện một mảnh vảy cá trên băng cá nhân. Sau khi đối chiếu, phát hiện đó là vảy của cá ngừ Kali. Đặc vụ đoán rằng, chính vì giá thị trường của cá ngừ Kali tăng cao, cho nên họ mới bị cướp biển nhắm vào. Lúc này, bên bến cảng đã gửi thông báo đến. Tuần trước có 46 chiếc tàu ra khơi, chỉ có một chiếc không thấy quay lại. Khi các đặc vụ đi ra bến cảng, họ phát hiện chủ tàu sớm đã đoán ra tàu của mình xảy ra chuyện, nhưng ông ta lại không báo cảnh sát thấy bị nghi ngờ, ông ta nói mình còn phải nuôi sống cả một đội tàu. Nếu báo mất thì phí bảo hiểm sẽ tăng lên cao ngất ngưỡng. Như vậy thì ông ta sẽ phá sản, đội trưởng trách mắng ông ta. Vì tiết kiệm kiệm mà lại nhẫn tâm bỏ mặc sinh mạng của 6 thủy thủ. Lúc này, chủ tàu lại sững sờ. Bởi vì trên con tàu đó có tổng cộng đến 9 thủy thủ, 9 thủy thủ cùng đi ra khơi đánh cá. 6 người trong đó bị giết hại, vùi thân trong biển cả. Đội trưởng cho rằng ba người còn lại có khả năng vẫn còn sống. Cho nên liền hỏi chủ tàu thời gian con tàu mất liên lạc. Chủ tàu nói rằng con tàu đó 6 ngày trước đã rời khỏi bến cảng. Vừa xuất phát là đã mất liên lạc rồi. Đặc vụ đoán rằng nếu ba người kia không trở thành con tin, vậy thì họ chắc đã lên bè cứu sinh chạy thoát rồi. Vì bè cứu sinh không có động cơ mà chỉ có thể trôi theo dòng nước. Đặc vụ dựa vào thời gian xuất phát và vận tốc lớn nhất của tàu, kết hợp với thời gian tử vong của 6 thủy thủ và tốc độ hải lưu, đã tính ra được bè cứu sinh đó có khả năng đã trôi đến hải vực. Họ khẩn cấp cử trực thăng cứu hộ tới đó tìm kiếm. Quả nhiên đã phát hiện ba thủy thủ trên bè cứu sinh ở vùng biển đó. Hai người trong đó chỉ còn chút hơi tàn tạm thời không nguy hiểm tính mạng, người còn lại thì đã không may qua đời. Pháp y đã khám nghiệm tử thi người xấu số đó, nạn nhân chết vì mất nước nghiêm trọng khiến cơ thể suy kiệt. Qua cứu chữa, hai người còn lại đều không có gì đáng ngại, một người trong đó nói với đặc vụ rằng, đêm đó, anh phát hiện có một chiếc thuyền lạ tiến lại gần tàu của mình. Anh hô hào hai người bạn thân leo lên bè cứu sinh chạy thoát. Những ngày lênh đênh trên biển, một người đột nhiên xuất hiện ảo giác, anh ta nói đã nhìn thấy đất liền, bèn nhảy xuống biển để bơi vào bờ. Lúc đó, một con cá mập đã bơi đến tấn công anh ta. Khi cứu lên thì chẳng bao lâu, anh ta qua đời. Lúc này, đặc vụ kiểm tra kỹ chiếc bè cứu sinh đó, đã phát hiện bên trên có một vài mảnh sơn vụn. Qua giám định, anh phát hiện loại sơn này là của cấp quân dụng, thường dùng để sơn phủ ngụy trang vũ khí. Cũng có thể nói bè cứu sinh đó từng được dùng để kéo trang bị vũ khí. Đội trưởng cho rằng vụ án này đã leo thang đến mức độ an ninh quốc gia rồi. Nếu số vũ khí đó bị bọn cướp biển điên rồ mất trí đem về Miami, thì hậu quả gây ra sẽ vô cùng khó lường. Đặc vụ đã đi tìm cả một vùng biển vẫn không phát hiện ra tàu hàng đó. Anh đoán rằng tàu hàng sở dĩ biến mất tăm mất dạng, có khả năng là nó đã thay đổi màu sắc và đã đặt lại tên khác. Và chiếc tàu đó vốn có màu xanh, muốn hoàn toàn che giấu trong thời gian nhanh nhất. Vậy thì màu đen chính là lựa chọn tốt nhất. Trùng hợp là một cửa hàng cung ứng trên kênh đào Miami vừa mới bán ra 10 thùng sơn thuyền màu đen. Đặc vụ trên đường đi tới cửa hàng cung ứng đó đã phát hiện trên mặt nước có thứ gì đó đen đen. Vớt lên xem thử, chính là sơn tàu. Cho nên họ đi theo dấu vết của mảng sơn đã tìm thấy một con tàu hàng. Đi lại gần sở thử, quả nhiên sơn vẫn còn mới, chưa khô. Vì để an toàn, đặc vụ đã gọi lính thủy đánh bộ đến điểm trợ. Họ bao vây tàu hàng chặt chẽ từ tứ phía. Vừa định phát động vây quét, đội trưởng bỗng phát hiện có kẻ lén la lén lút chạy ra phía sau cả đội. Trên vai hắn còn có vác một cái ống phóng dốc két. Đặc vụ của CSI vừa bao vây bọn cướp biển, là đã có một kẻ vác ống phóng dốc két xuất hiện sau lưng họ. Hắn không nhiều lời, dứt ra khai hỏa. May mà hắn chỉ bắn trúng một chiếc xe cảnh sát, nhưng sóng gió lại kéo đến rồn rập. Vài tay súng trên tàu hàng bỗng lao ra tấn công cảnh sát. Sau một trận đấu súng kịch liệt, Tất cả tay súng đều đã bị cảnh sát bắn chết. Còn tên vác ống phóng két thì đã tẩu thoát, nhưng may mà hắn đã vứt ống phóng ở lại. Đội trưởng nhặt ống phóng lên, ông phát hiện một vòng vết máu trên kính ngắm. Ông đoán rằng vì sức giật của ống phóng két quá lớn, chắc chắn đã khiến mắt hắn bị thương. Nếu có người đi bệnh viện chữa trị thì chắc chắn chính là hắn. Vào trong khoang tàu, ông phát hiện 10 cái lỗ tròn ngay ngắn trong hầm lạnh, dưới đất còn có một cái dương đựng ống phóng két, chứng tỏ còn 9 cái ống phóng nữa vẫn còn lưu lạc bên ngoài. Sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng, không lâu sau, đặc vụ đã bắt được một chàng trai chuột mắt trong bệnh viện. Khi bị thẩm vấn, anh ta vẫn giữ im lặng, không hé răng một lời. Cha của anh ta vội vã chạy đến đồn cảnh sát. Ông bảo đội trưởng cứ dạy dỗ con trai mình đi, vì con trai ông không chịu bán xe ô tô cũ theo nghề gia truyền, mà lại gia nhập vào tổ chức tẩy trừ chủng tộc. Dáng vẻ bất lực của người làm cha khiến đội trưởng không khỏi xúc động. Nhưng khi người cha đi chưa bao lâu, đội trưởng đã nhận được tin báo. Một cửa hàng đồ ăn nhanh của người Cuba đã bị ống phóng rocket tấn công gây thiệt hại nặng nề. Trong đám đông đứng xem, Đặc vụ phát hiện một người đàn ông trung niên đeo kính dâm lạc quẻ trong đám đông, cho nên anh và đội trưởng đã hợp sức chế ngự anh ta, nhưng anh ta cũng không hé răng một lời. Đặc vụ tháo kính anh ta ra, quả nhiên anh ta cũng bị chột mắt như chàng trai kia. Vậy là vụ án này chắc chắn do anh ta gây ra. Từ chỗ bắn ống phóng, đội trưởng đã tìm thấy một vài mảnh kính vỡ. Xem ra lúc anh ta phát động tấn công đã khiến kính xe vỡ tung, nhưng xe không có ở hiện trường. Vậy thì anh ta chắc chắn còn có đồng bọn. Và trên mảnh kính dường như còn có dán giấy gì đó. Qua tổ hợp chắp vá, họ đã phát hiện ra hai ký tự rõ nét trên mảnh kính vỡ, đó là hai ký tự đầu của mã định danh xe ô tô. Số 1 đại diện cho sản xuất tại Mỹ, chữ cái F biểu thị cho dòng xe Ford. Nhà của một kẻ tình nghi trong số đó làm nghề buôn bán xe ô tô cũ, nên nguồn xe của hắn có khả năng là vô hạn. Các đặc vụ tức tốc đến bãi đậu xe nhà hắn, tiến hành kiểm tra tất cả loại xe Ford ở đây. Cuối cùng họ phát hiện dấu vết thuốc nổ trên máy sau của một chiếc SUV, nhưng cha của hắn lại phủ nhận lia lịa. Đặc vụ cũng không nhiều lời, liền lấy mẫu dịch mũi của ông ta mang về kiểm tra. Qua xét nghiệm, phát hiện trong dịch mũi của ông ta có thuốc nổ sót lại, hơn nữa còn khớp với thuốc nổ tìm được trong xe. Đối mặt với bằng chứng rành rành, ông ta cũng đã lật bài ngừa. Băng của ông ta muốn giết toàn bộ dân nhập cư, chỉ có làm vậy nước Mỹ tươi đẹp mới luôn được tươi đẹp. Nhìn ánh mắt vừa hoang đường vừa nghiêm túc của ông ta, đặc vụ đã dứt khoát cho hai cha con đoàn tụ trong tù. Sau đó dựa vào lịch sử email và sổ địa chỉ của chúng, cảnh sát đã tìm ra ống dốc két và bắt giữ toàn bộ đồng bọn đang ẩn nấp. Có lẽ nước Mỹ mà không có sự phân biệt chủng tộc thì mới tốt đẹp hơn đấy.